Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đẹp mặt trưa ngài Tổng Quan chức thịt vợ đồng chí, sợ lộ, trốn và rớt lầu quy tiền Vào ngày 6 tháng 6, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin Người đàn ông rơi từ tầng 11 là cán bộ công an thành phố Thái Nguyên Tờ báo sinh New thì tường thuật rằng lãnh đạo địa phương cho biết Người phụ nữ sống tại căn hộ ở tầng 11 là phó bí thư đoàn phường Tân Long Sáng ngày 6 tháng 6, người phụ nữ này đã xin cơ quan nghỉ ốm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ vào ngày 5 tháng 6. Nạn nhân được xác định rơi trong khi di chuyển bằng dây từ tầng 11 xuống tầng 10 đã tử vong. Đây là hình ảnh tin Công an Thái Nguyên rơi lầu. Vào ngày 6 tháng 6, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 11 trung cư tiến bộ phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh cho hay người tử vong là cán bộ đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Thái Nguyên. Về danh tính người phụ nữ sống tại căn hộ ở tầng 11 trung cư tiến bộ, vị trí mà người đàn ông rơi xuống được báo chí viết tắt là chị N. Phó Bí Thư đoàn phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Còn chồng của chị N tên là T. Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng lại xác định người phụ nữ phó bí thư đoàn phường Tân Long có tên thật là Nghiêm Thủy Trang. Chồng của cô Trang là ông Toản, cũng là một đảng viên, cộng đồng mạng thông tin như vậy. Theo báo chí cho biết, trước khi nghi vấn, chị Trang có quan hệ tình cảm với người đàn ông tử vong. Người đàn ông này đã được cộng đồng mạng xác định tên là Nguyễn Tú. Theo thông tin không chính thức, thì đồng chí Nguyễn Tú đang gian dâm với cô Trang, vợ của đồng chí Toản thì bất chợt đồng chí Toản về nhà trong giờ làm việc. Nguyễn Tú mới sợ quá, vội vã dùng dây thừng leo xuống tầng 10 để trốn thoát, thì chẳng may tuột dây rơi lầu dẫn đến cái chết bi thảm. Đấy là những gì cộng đồng mạng tường thuật lại như vậy. Nếu so với tình tiết của cộng đồng mạng và những thông tin trên báo thì diễn biến gần như chẳng khác nhau bao nhiêu. Có sự khác biệt nhỏ là báo chí nhà nước lại giấu tên những người ở trong cuộc và có lẽ là với mục đích để bảo vệ bộ mặt thật của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không cho người dân biết nó tệ đến như thế nào. Đây là hình ảnh nạn nhân rơi từ tầng 10 làm thủng mái tôn. Đây không phải là trường hợp hiếm. Được biết vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, ông Lê Tấn Triều, 49 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long, bị Tòa án Phúc Thẩm thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người do nghi vợ ngoại tình vào tháng 11 năm 2020, nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với một đàn ông khác nên ông Triều đã gọi điện thoại hẹn gặp ông này tại khu vực vòng xoay thuộc phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long. Ông Triều gọi con trai và hai người bạn đi theo cầm dao, cây sắt và dặn người này đâm chết nó. Khi hai bên gặp nhau thì xảy ra đánh nhau, ông Triều đâm nhiều nhát vào người tình địch, ba người còn lại cũng tham gia đánh phụ. Nạn nhân sau đó được đưa ra cấp cứu nhưng đã tử vong do choáng mất máu cấp vết thương do thủng tim. Ngoài án tù, ông Triều, ba bị cáo trong vụ án này còn bị tuyên phạt từ 8 đến 13 năm tù giam. Đây hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ xây dựng lại đạo đức đảng viên như thế nào đây khi xảy ra các vụ việc scandal liên tục. Ông Nguyễn Phú Trọng đang ra sức xây dựng hình ảnh của người đảng viên và ông đã và đang nỗ lực để làm điều đó. Câu nói trong sạch vững mạnh được ông nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, không chỉ riêng ông Nguyễn Phú Trọng mà từ năm 2006 ông Nông Đức Mạnh cũng đã hô hào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở trong đảng, nhưng kết quả bao năm nay thì đảng viên ngày càng xoa sút về đạo đức và suy đổi tham nhũng nghiêm trọng. Điều đó cho thấy những trò học tập này thực sự là vô bổ và chỉ tốn tiền thuế của người dân mà thôi. Không biết khi xảy ra hiện tượng đồng chí gian dâm với vợ đồng chí như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng có cảm thấy xấu hổ hay không cho những người đảng viên dưới quyền của mình. Để không xảy ra những hình ảnh gian phụ, dâm phụ như thế trong đảng, ông Nguyễn Phú Trọng cần làm khác nữa chứ không thể làm theo lối mòn mà ông đã và đang làm như hiện nay. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Á nổ tung Phan Văn Mãi vội phi tàng tội chứng. Vụ công ty Việt Á đang bùng đến Trung ương và án kỷ luật sẽ dành cho Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long. Các CDC ở các tỉnh bị dính rất nhiều, quan chức Học viện Quân y, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế đều bị cả. Vụ án này cứ ngày một mở rộng, câu hỏi hàng ngày trước vụ đại án này là còn ai nữa đây? Và hứa hẹn vụ án này sẽ kéo dài và đưa thêm rất nhiều nhân vật lớn phải thân bại danh liệt vào thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng dính vào vụ Việt Á, đó là hành động đề xuất với ban thi đua khen thưởng trung ương trao tặng huân chương lao động hạng 3. Đây là hành động dán được thương hiệu xịn vào một công ty kinh doanh hàng ròng. Hậu quả rất nghiêm trọng bởi vì những bộ kit xét nghiệm của Việt Á là hàng không đúng chất lượng nhập khẩu từ Trung Quốc rất rẻ tiền. Hàng này test không chính xác nên rất có thể người không bệnh thành có bệnh, người có bệnh thành không bệnh. Kiểu này sẽ gây lây lan rất mạnh và thực tế đợt 4 bùng phát, Việt Nam đã không thể kiểm soát nổi. Nhiều người đã phải chết oan. Đến hình ảnh ông Phan Văn Mãi. Hành động cứng bức người dân ngoái mũi là bất thường bởi nó có mùi tiền rất rõ. Lẽ ra chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phải điều tra thì ngược lại, ông Phan Văn Mãi đã đề xuất với ban thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng huân chương lao động hạng 3 vào tháng 3 năm 2021. Đến cuối năm 2021, vụ án công ty Việt Á bị khởi tố và vụ án này cứ như vết dầu loang lan ra dần và tới nay đã lan đến trung ương và khắp các địa phương. Hành động tạo thương hiệu cho Việt Á của ông Phan Văn Mãi là tội tổng phạm không thể không truy cứu. Ai cũng thấy điều đó và Phan Văn Mãi cũng thấy và ông ta vội vã sửa sai. Nói là sửa sai nhưng thực chất đây là cách xóa dấu vết mà thôi. Đó là vào ngày 26 tháng 5, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho báo chí rằng thành phố đã có công văn gửi ban thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi huân chương lao động hạng 3 đã trao cho công ty Việt Á. Do đích thân ông Nguyễn Phú Trọng ký. Trước khi bị sờ gáy, ông Phan Văn Mãi đã đi trước một bước như hành động lấy công chuộc tội vậy. Và lợi dụng họp Quốc hội chiều ngày 26 tháng 5 bên hành lang Quốc hội, ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tranh thủ thông báo với báo chí về vụ việc liên quan tới sự sai phạm ở công ty Việt Á. Ông Mãi đã dùng báo chí của nhà nước Việt Nam để thông báo hành động chuộc lỗi. Dùng kế này xem ra ông Phan Văn Mãi rất khôn, thay vì để bị bắt tội thì ông ta đã chủ động chuộc tội trước. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi chuộc tội. Ông Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi ban thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi huân chương lao động hạng 3 lão trà cho công ty Việt Á. Tại kỳ họp vào thứ 15 và ngày 16 tháng 17 đến 17 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và cá nhân ông Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam. Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây là hình ảnh ông chu Ngọc Anh và Phan Văn Mãi là hai trường hợp nhắc nhở Phan Văn Mãi nhớ chớ co dại. Liên quan đến vụ án Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, đến nay đã có hơn 40 người bị khởi tố, trong đó có 4 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và 16 quan chức CDC, Sở Y tế các tỉnh giải, thành, và danh sách này cứ dài thêm mãi. Sự thật nếu ông Phan Văn Mãi mà thoát được thì đây là con đường chạy tội khá từ trước đến nay. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng nhóm lò cho đến nay chưa ai đi trước ông Trọng trong vấn đề truy tố. Riêng lần này, Phan Văn Mãi đã hành động trước cho thấy ông đã nhìn ra lỗi lầm và tìm cách sửa chữa. Không phải ngẫu nhiên mà ông Phan Văn Mãi đè được rất nhiều đối thủ mạnh hơn mình. Ông Mãi có võ và giỏi luôn lách, đó là phẩm chất rất dễ thấy.